mình sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật khủng khiếp tức là ở trên YouTube mỗi một video mình chỉ được phép đăng một lần duy nhất nếu đăng lại thì mình sẽ bị bắt lỗi trùng lập tuy nhiên ở trên Facebook thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nếu như Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 năm ngoái bạn đăng một video mà nó viral, nó rất là nhiều view thì đến Tết Thiếu Nhi năm nay bạn lại hoàn toàn có thể đăng lại cái video đó tức là miễn sao là mình đừng có uh, lặp đi lặp lại nhiều lần quá làm cho khán giả bị phản cảm người ta phải hủy đăng ký theo dõi thôi còn lại là chỉ cần thay đổi caption một chút là mình hoàn toàn có thể đăng lại video đó kiếm thêm view kiếm thêm tiền về cho chúng ta Hiện tại mình đang làm một video dài so sánh chi tiết về việc kiếm tiền Facebook với việc kiếm tiền ở trên YouTube. Mời các bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo trong thời gian sớm nhất.